Ơ kìa Sao nhở Sao cứ mỏi mỏi gì ta Không biết biện sao luôn đấy Mệt thật Chắc là do Do nào sai thế Đau hết cả cổ Do nào sẽ thế Nên ta đau hết cả cổ Do nào sẽ thế Đau hết cả cổ Do nào sẽ thế nên tao đau hết cả cổ này hết cả mồi do nàng sai thế đau hết cả cổ rồi nàng sai thế đau hết cả cổ rồi nàng sai thế nên nên ta đau hết cả cổ rồi nàng sai thế đau hết cả cổ rồi nàng sai thế đau hết cả cổ rồi nàng sai thế nên nên ta đau hết cả cổ em